Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Tiến Linh Và ngày hôm nay thì ờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mà để tạo một cái logo thương hiệu của mình ngay trên chính chiếc điện thoại của mình luôn Đấy, rất dễ dàng Vậy thì tạo logo để làm gì ạ? Đó là khả năng nhận diện thương hiệu Ví dụ như logo của là Apple thì là gì ạ? Quả táo cắn dở đúng không ạ? Khi nhìn thấy quả táo cắn, cắn dở trên các cái bao bì trên ờ, các sản phẩm thì chúng ta biết ngay đó là uh, Apple uh, giúp khách hàng có thể nhận diện được các sản phẩm dịch vụ của thương hiệu đó thứ hai là để uh, thu hút khách hàng uh, những uh, thiết kế nổi bật và màu sắc thú vị sẽ luôn hấp dẫn với người tiêu dùng có những uh, fan ruột của Apple thì họ chỉ dùng cái sản phẩm quảng cáo cắn dở đằng sau đấy thôi tóm lại trong cái video ngày hôm nay thì tôi không nói đến những cái vấn đề mà xa xôi của các công ty mà những tập đoàn lớn như vậy à, chúng ta ngày hôm nay sẽ làm cái logo mà đơn giản để à, cho các mẹ các bà các à, chị em bán hàng online đấy có thể là cái hình logo nó liên quan đến cái à, mặt hàng của các anh chị đang bán bắt đầu nhé tạo logo cho thương hiệu của chính mình nhé ok để tạo được một cái logo trên điện thoại thì anh chị em tải giúp mình cái app là PickApp link để tải ứng dụng thì mình sẽ để ở ngay bên dưới phần mô tả đây là app PickApp Pro chúng ta dùng phun chức năng luôn định áp đây mình đã tải sẵn rồi thường thường cái logo của chúng ta là sẽ là màu là hình vuông nên là ta nên vào hình dấu cộng này kéo xuống dưới giúp mình đó dưới thì ờ, có cái phần hình nền màu này cái hình nền màu này ấn vào cái hình này tại vì sao phải để để một cái hình hình nó trong suốt như thế này trong suốt nghĩa là uh, khi mà các bạn dùng logo ấy các bạn dùng logo các bạn đi uh, chèn vào ảnh hoặc là chèn vào cái uh, video chẳng hạn thì uh, nó sẽ nhìn thấy cả trong suốt này nhìn thấy cả sau luôn thì nhìn nó rất là đẹp và, và có mỹ quan Đó. khi có hình vuông rồi chúng ta vào phần thêm ảnh thêm cái hình ảnh mà các bạn muốn chèn vào Đấy, ở đây thì mình có một cái hình mặt bình đây rồi mà thớt mình ra rồi ok bạn dùng tay kéo ra này kéo đến khi nào mà chúng ta cảm thấy là vừa ý rồi mình sẽ cắt này thì mình cắt cắt để chọn lấy cái phần nào mà mình mong muốn nhé. ok kéo sang bên tay phải này có phần viên hình rồi quay lại chúng ta có phần hình dạng này đó hình dạng thì đây có tất cả những hình dạng này vuông tam giác này tròn trái tim đủ kiểu các, các kiểu là điều luôn đây thì logo thường thường chúng ta hay để cho cái hình tròn và hình nào mà cái đủ nó đúng với phong thủy các bạn nhé <laughs> miễn là hình nào mình thấy đẹp là được đây dùng tay kéo ra đó một cái hình tròn ấn vào cái hình mũi tên trên góc này kích cỡ này các bạn muốn được cái viên của nó kích cỡ như thế nào ok chúng ta đã có cái hình tròn mà mình mong muốn đối với những mà bạn nào mà chúng ta bán hàng online ấy, thì chúng ta có thể cho luôn số điện thoại của mình vào chúng ta kéo sang phần chữ này để thêm chữ này có thể đây là điện số điện thoại của mình 08 296 00 111 bấm phân tích này đây thường thường cái cái hình của chúng ta nó sẽ có màu màu trắng feedback của khách hàng sẽ có hình màu trắng nhưng là chúng ta để chữ màu trắng nó sẽ không đổi mấy thì ờ, chúng ta có rất nhiều lựa chọn ở đây đường nét này màu sắc này màu sắc tôi sẽ chọn ờ, màu tím thủy chung đi độ uốn cong này đây, giờ tôi sẽ uốn cong theo cái cái hình tròn của chúng ta có thể chỉnh đến cái khi nào mà nó ưng ý thì thôi Đấy, to nhỏ thì bấm hình mũi tên này Để sao cho cần cân một chút ok này. một chút để cho nó cong cái đấy đó chính giữa của vâng, cái hình trong của chúng ta ok sau khi chúng ta thêm ờ, số điện thoại thành công thì ờ, quý anh chị sẽ thêm cho mình cái chữ tùy ý nhé ở đây mình sẽ để là cái tên thương hiệu của mình đó là điện máy tiến linh ở đây tôi sẽ đưa lên trên và tạo một cái cái đường cong đường cong này thì ờ, chúng ta là cong xuống bên dưới theo cái cong xuống bên dưới theo cái hình ờ, ảnh của chúng ta thì để mà kéo cong xuống phía dưới thì chúng ta lại kéo về phía cái thanh uốn cong này đấy kéo về phía bên tay kéo chưa kéo về phía bên tay trái của chúng ta thay này đấy, bây giờ nó ôm sát cái hình tròn này đấy, bây giờ thấy anh chị quý anh chị thấy đẹp thì ờ, sau khi mà chữ đã ok rồi chúng ta sẽ đổi màu sắc đi nhé để khi mà chúng ta chèn vào ở đâu đó thì nó sẽ nổi hơn đây mình chọn hẳn màu xanh xem nào đó bảy tiền linh rồi sau khi ok thì chúng ta bấm vào dấu tích sau đó bấm vào cái hình mũi tên tiếp theo ngay gần đó luôn ngay đó luôn chúng ta lưu thành thành nhãn dán nhãn dán nghĩa là sao nhãn dán nghĩa là nó trong suốt đấy nó không có cái cụm hình hình, ờ, hình hình vuông ở ngoài này nữa nó sẽ hiển thị cái cái phần tròn tròn của chúng ta nên chúng ta ở trong như thế, bấm vào lưu này lưu vào thiết bị này. đó đã lưu vào thiết bị rồi sau đây chúng ta sẽ xem thành quả nhé nó đẹp chưa rồi sau đó thì ờ, chúng ta sẽ thử chèn vào một số hình ảnh trong PixArt nhé đang đâu đi quạt quạt nóng quá bây giờ là cái giờ nào ở đây mình nhờ bán ờ, điện thoại nên mình sẽ chọn chọn cái sản phẩm của mình công cụ cắt này đó tiếp tục chúng ta kéo sang phần thêm ảnh thêm ảnh chúng ta chọn luôn cái hình mà chúng ta đấy nó hiện luôn ở đây này. thêm đó thấy chưa nó không hiện cái khung ờ, khung viền màu ờ, hình vuông của chúng ta nữa mà nó chỉ hiện cái mà chúng ta hiện máy tiến của chúng ta cái logo của chúng ta thôi các bạn muốn đặt ở đâu cũng được cái hình logo của chúng ta ấy bấm ok thôi đó và chúng ta đã hoàn thành cái đưa logo vào trong uh, bức ảnh và trong video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn uh, các bạn uh, đưa cái logo này vào trong video của chúng ta chúng ta làm trực tiếp trên điện thoại luôn ok không ạ rồi cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của mình nếu cảm thấy video hữu ích hãy like share bấm vào nút đăng ký và sau đó ấn vào hình quả trụ để nhận được những những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn. Và Trong những video lần sau. Thank you.